ngất night Every night, every day Need your love here to stay not just today But every day all my way You gotta give it in your mind That life will be so fine Oh baby, if you would be mine If you were mine Every time You could be the one to make me feel alright Day or night Feel you close in my arms If you were mine Yes, it's true would feel so real if you were mine Dòng thời gian thường đem sói mòn Bao mơ ước trong từng người Chỉ tình yêu là luôn vĩnh hằng mãi mãi Từ bao năm sâu trong đáy lòng Nay đã thấy tia hy vọng Tình em trao làm chắc cánh lòng vuốt cao feel the magic in the air Be aware of it, you share my dreams This is love, is everything lại gần đây để anh nghe sâu trong đáy tim xôn xao tiếng yêu ngày đêm trôi vòng tay ấm bao ân tình người em dấu yêu anh yêu gần bên anh gần bên anh thời gian rồi lung linh xa xôi khi có could be